này à, mình à, đi à, quay review cảnh ban đêm cho các bạn xem nha các bạn đây là chiếc thuyền của ông Nguyễn đây là dáng đứng của ông Nguyễn của cô Nguyễn các bạn đi đi đưa tiền nha đèn cũng ờ, rất là đẹp các bạn ơi nhưng có cái là nó hơi ờ, tối Hãy subscribe Dạ. không cái này à, anh ốp trên à, kênh à, âm thanh minh tuấn dạ sao anh ốp sáu bảy ờ, sáu bảy là có đá bên kênh bóng đá đá banh nha ừ. rồi Ủa vậy mình được lên nhiêu tiếng Là nhiêu tấm rồi đó ừ. Cỡ là nha Cảm ơn Âm thanh Minh Tuấn Đây là chỗ ba cái đải các bạn đây là đội ờ, lăn ờ, các bạn vừa lăn gồng siêu bảo rồi các bạn ơi có cái bị chỉnh là đội ờ, võ chuyện công nông đó số bảy cháu đem cháu đem hello hello hello hello anh em mang quà tự, anh em mang quà tự máy đánh. Ê, ngày mai mày nhớ vô kênh thể thao 67 nha không, ờ. không có clip này âm ờ. thanh minh tuấn mới có 67 là anh giang đúng không ờ đúng không ai xương đồ ờ, giá tự xương cái ai cái gì Còn tự sướng cái không con này đang quay đâu có tự sướng được con chưa nãy ông quay chưa nhúng tóc hôm nay là cầu thủ Litini các bạn đây là đây là chờ nghe mấy bạn cầu thủ ờ, ừ, lên uh, tới đây là thổ đệ chợ mới các bạn rụng quá mày chay tại gì đó và mình uh, đi ờ, review những cái gian hàng bán đồ các bạn ơi còn đây là đại gia đấy mía các bạn này là bà chủ các bạn quay cái bà chủ bà chủ đẹp gái quay cái bà bắt đầu từ từ từ từ tới quay hết quay không lâu lâu có dịp lễ mà quay đâu quay đâu biết đâu quay không quay biết ờ. đâu à. đồ đồ này ngon lắm nè các bạn ơi <laughs> đi ờ, qua những ờ, gian hàng rất tối các bạn giác này người ta ờ, về cũng thưa các bạn ơi giác này cũng hơi phê rồi 8 giờ mấy rồi rau nhâu thế cho các bạn ơi ba mươi lăm ngàn bộ ba bộ dâm các bạn ơi à, tới uh, chợ chùa Tây An các bạn chợ Long Thanh hai bánh các bạn nghe rau tá lạ từ bên ở trên bên đây rồi bên kia giáo quẹt ra hột quẹt ra luôn đi review ờ, mấy cái ờ, gian hàng cho tối các bạn ơi thì nói chung buổi chiều nay không có mưa cô bác bán thì các cũng có lý quay nhìn ờ, chỉ đây cái cửa chùa các bạn cái cửa chùa Tây An cái trò vẫn tối các bạn ạ à. Rồi mình đứng ngoài thôi các bạn ạ Cô bác đi à, đến cũng chúng chùa chắc này cũng còn đang cúng các bạn tối thì à, quay cái hình nó không được sắc nét bằng ban ngày Tính bạc <laughs> Mở đầu xe giờ này cũng chống bớt rồi các bạn giao luôn cái chủ xin kính tẩy khách hôm nay chúng tôi về đây làm một điều quý khách quần đá màu sẵn một bộ cũng có màu lọc đủ màu đủ kiểu màu nào cũng đẹp kiểu nào cũng sang khởi mai khởi khách khởi bắt tiền công mua sông mặc ly một bộ chỉ có 35 ngàn 100 ngàn quý khách nhưng mình đồ là xích lên để tạo nhiều và lọc đẹp đồ quá xá đồ các bạn ạ đó lại gặp đó mét bảy chưa vậy dối mền các bạn ơi giờ này người ta về thưa rồi quá trời đau luôn các bạn ơi nhôi trời anh nổi hết rồi kèm luôn đây chụp hình lưu nè luôn các bạn ơi chụp hình cho em bé luôn em nào bé thì vô chụp được cho em lớn không có chụp nha các bạn áo luôn 35 35k một áo thun luôn 35k một áo sơ mi luôn các bạn ơi một xe mang hơi luôn đủ vào không bên luôn đô ra bót luôn quá xa của cô bác rồi nó nói gào búa súa trời không biết gào mẹ luôn các bạn quá đặc sản tây ninh gào ngon nước tương đông con muối bánh cá tây ninh bà con cô bác ơi đặc sản tây ninh luôn gào ngon nước tương đông con muối bánh cá tây ninh bà con cô bác ơi bánh tây ninh đặc sản tây ninh gào ngon nước tương đông con muối bánh cá tây ninh bà con cô bác ơi cũng gọi đó có nha là kem để thưởng cái thịt thịt là ngon hết sức kem luôn nhà hơi luôn có cái nhà mà hơi luôn các bạn ơi vàng luôn vàng nhóc hết luôn vàng thụy sĩ ờ, mấy chục ngàn chỉ các bạn ơi dép luôn nón luôn các bạn ơi đủ loại hết trơn nạt giỏi đó nạt nó công an phái lắm đó con sợ công an không có tiền xài như vậy nè thấy được đây cứ đó luôn quá chổi luôn quý vị ơi tuổi đẹp luôn tuổi sao tuổi đẹp con đi Will chơi cho con có tiền mua à? <laughs> youtube này còn nghèo lắm chưa có tiền mua <laughs> dạ không con đưa lên nhưng mà cái kênh của con chưa có tiền dạ ờ, nói chung thì ờ, lễ rồi có ờ, hồi sáng con đi quay hết một cái là khi ờ, trời mưa thấy cô bác cũng cực khổ quá mà bán không có được <laughs> con ở đây sáng đi quay ờ, ban ngày giờ tối thấy cô bác bán ờ, thấy cũng được thấy cũng êm thấy cũng mừng ba chục ngàn cái bóp ba chục ngàn cũng nên đục giá đục giá đục giá ba chục ngàn cái bóp ba chục ngàn cũng nên đục giá đục giá mày sao sao mày còn có mày mày đếm mắt bị đếm mắt rồi về tầm lâm đó bả người lớn rồi rồi giày dép gì luôn khô mật khô nai về tầm lâm dân luôn dép tổ ong rồi sáng mua luôn khẩu trang keo treo lợi dân ôi vậy nhóc khẩu trang chứ bên kia khẩu trang nữa kìa khẩu trang thời covid khẩu trang của mấy cụ mấy chị phụ nữ rồi mình đi vét dài dài lên chút nữa nghỉ các bạn lên thử coi uh, tới đâu hai cha con này sớm giờ người ta đi kiếm nó nhóc chân cô bác nó đi lạc không biết đường về lại đi mấy gian hàng này cái nữa là ờ, lên có khoảng chừng trăm mét nữa là rồi các bạn khách ta về cũng bớt rồi về nhiều lắm rồi